ở cái đầu que cảm biến này á, thì bếp nó sẽ khóa ga lại còn à, tính năng mà khóa ga khi tắt lửa thì nó sẽ phụ thuộc vào cái que cảm biến giống như cái đầu mỏ hàng á ở phía sau đầu chia lửa này đây khi ngọn lửa tắt đi á, thì không có nguồn nhiệt đốt cháy lên nó thì nó sẽ khóa ga lại các bạn mà chọn được cho mình à, một trong những con bếp nào mà các bạn ưng ý nhất ở trong những con bếp ở đây á phù hợp với mức giá của các bạn muốn mua thì các bạn hãy chụp và cái màn hình của cái vị trí con đó lại và các bạn có thể gửi à, cái hình ảnh đó kèm với cái mã số series của à, con bếp đó là ở đây ví dụ như ở con này 007496 để nhân viên có thể gửi hình được cho các bạn xem chi tiết thì đầu tiên con bếp số 1 vị trí thứ nhất đây giá 1 triệu 6 có cái mã số là 918255 thì đây là dòng bếp Paloma mặt men chiếc mặt men chống xước đây <coughs> tiếp theo con bếp số 2 cũng có mặt men chống xước năm 2016 thì đối với dòng bếp Rinnai nè đây là bếp Rinnai bếp này thì à, tôi có tặng kèm thêm một cặp kiền dự phòng để mà khi mà cái kiền cũ mà nó có bị hư hao hay mất mát đi á thì ta cũng có cái kiền à, khác để sử dụng tiếp và bếp này tôi cũng đã gắn cái công tắc rang cái công tắc rang này á thì ta có thể sử dụng là dùng cho món rang hoặc là nấu những món có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị tắt lửa ở phía bên bếp bên trái này như các bạn sử dụng bếp à, nội địa Nhật của mình ở nhà mà muốn à, gắn thêm cái công tắc rang này vào á, thì có thể liên hệ đến shop các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể à, liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được tiếp theo vị trí số 3 đây là dòng bếp Paloma đây là bếp có mặt sơn Tiếp theo con bếp số 4 giá 1 triệu 7 hiệu là Rinnai có mặt men chống xước đây và con bếp số 5 đây là dòng bếp của Rinnai năm sản xuất của nó là năm 2016 bếp này tôi cũng đã gắn cái công tắc rang và tặng thêm một cặp kiền dự phòng con bếp số 7 con bếp số 6 chứ đây con bếp số 6 này hiệu là Paloma model là N36BS thì bếp này tôi cũng đã gắn cái công tắc rang và có mặt men chống xước tôi cũng có tặng thêm một cặp kiềng dự phòng nữa đối với con bếp này vị trí số 7 đây là dòng bếp Rinnai và cũng đã được gắn cái công tắc rang có mặt men chống xước năm sản xuất của nó là năm 2017 đây là 7 con à, bếp nút xoay tiếp theo tôi sẽ qua 7 con bếp nút nhấn vị trí số 8 đây là dòng bếp Paloma bếp thì có mặt men chống xước tiếp theo nữa ở vị trí số 9 cũng là dòng bếp Paloma có mặt men chống xước đây giá 2 triệu và nó đi kèm với cái mã 6 số series của nó đây tiếp theo đây là con bếp Rinnai mã số thứ tự là số 10 giá 1 triệu 8 tiếp theo nữa đây là con bếp số 11 được sản xuất vào năm 2015 bếp này à, thì à, tôi cũng có tặng thêm một cặp kiền dự phòng tiếp theo con bếp số 12 năm sản xuất của nó là năm 2019 bếp này còn à, rất là đẹp ừ. bếp có mặt men chống xước được tặng thêm một cặp kiềng dự phòng tiếp theo con bếp số 13 đây là dòng bếp Paloma có mặt sơn tĩnh điện ừ. và vị trí số 14 bếp được sản xuất vào năm 2016 hiệu là Rinnai bếp có mặt men chống xước bếp này tôi cũng có tặng kèm thêm một cặp kiền dự phòng nè thì à, tổng cộng có 14 con bếp có những cái tính năng an toàn cơ bản đây nút xoay và nút nhấn thì các bạn có chọn được con bếp nào mà mình ưng ý thì có thể à, chụp lại cái màn hình và gửi kèm thêm cái mã số 6 số series đó để cho nhân viên chúng tôi gửi hình chi tiết cho các bạn xem qua Zalo, Viber hoặc là Facebook tiếp theo tôi cũng sẽ giới thiệu qua một số dòng bếp kính full chức năng đây, là một số dòng bếp kính full chức năng bắt đầu vào vị trí số 15 đây là dòng bếp kính Rinnai bếp này có mặt à, kính cường lực viền của mặt kính đó là bằng inox bếp này nó có tính năng à, ở bếp nướng là nướng tự động theo loại thực phẩm và nút điều chỉnh ngọn lửa là nút điện tử nút ờ, đây điều chỉnh ờ, ngọn lửa lớn nhỏ theo cái nút điện tử của chế độ nướng tự động theo lực lệ thực phẩm còn cái nút này là cái chế độ ờ, chỉnh cái ngọn lửa bằng nút điện tử đây hiện giờ nướng nướng sẽ là hai tầng lửa ở bếp bên phải của tôi thì nó sẽ có nhiệt độ chiên chế độ nấu nước chế độ hâm và chế độ rang nút 3 giây chế độ rang ở ờ, bếp bên trái sẽ có hẹn giờ nấu và chế độ nấu nước ơ, ờ, nấu cơm và nấu cháo tiếp theo con bếp số 16 cũng là dòng bếp Rinnai có mặt kính cường lực có kiềng và nắp che đầu chia lửa đều là bằng inox nướng hai tầng lửa này vị trí số 17 sẽ là con bếp Paloma bấm âm lượng này bấm âm lượng này rồi vị trí số 17 đây dòng bếp Paloma mặt của nó màu đen bếp này thì nó sẽ có tính năng hiện giờ nấu cho cả hai bếp và hiện giờ nướng nó sử dụng chung một cái màn hình hiển thị tiếp theo nữa là con bếp số 18 đây là dòng bếp Rinnai cũng là dòng bếp mặt kính cường lực nhưng mà bếp này thì nó chỉ có nướng thì nó một phần lửa thôi và hiện giờ nướng và nó cũng có những cái chức chức năng giống như những con bếp khác đây tiếp theo con bếp số 19 đây là dòng bếp Paloma có viền của cái mặt trước của nó là viền đỏ nè ừ. nó cũng giống như con bếp ở phía bên dưới thì nó cũng sẽ có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp và hẹn giờ nướng có những cái chế độ nấu nước nhiệt độ chiên chế độ rang tiếp theo nữa ở bếp bên trái là sẽ cái chế độ nấu ờ, cơm và nấu cháo trên cùng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 rang đồ khô ở bếp nướng thì nó cũng sẽ có tính năng là hẹn giờ nướng và nướng hai tầng lửa đây thì đây là cái tem ở bên hông của nó đây là dòng bếp của Haman model của nó là LW2273TR bếp này được xuất xưởng vào tháng 12 năm 2017 ừ. tiếp theo ngoài những cái dòng bếp uh, ga âm ga dương ra thì đây là ba cây bếp có những cái tính năng an toàn cơ bản và những dòng bếp kính full chức năng thì nó tôi cũng có giới thiệu sơ qua những cái dòng bếp à, âm ở đây ở ờ, bắt đầu từ dưới cùng lên đây là một con bếp từ âm hiệu là Toshiba và cái có cái model là BHP M46BS đây dòng bếp từ thì nó sẽ có những cái nút ờ, mở bếp bật và tắt những cái bếp trên phía bên trên và bếp nướng đây nó sẽ bố trí theo những cái dấu chấm đen và phía dưới ốp này nó sẽ có những cái chức năng của bếp bên trái bên phải này và bên trái ở giữa này là của bếp nướng có những cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm tiếp theo số 22 đây là dòng à, bếp ga âm mặt tráng men thì đây là dòng à, bếp hàng trưng bày thôi ừ, còn đẹp đây là học pin của nó đây thì bếp này được sản xuất vào tháng 9 năm 2019 đấy. cái đầu này là cái đầu chờ mà để tôi uh, sạc pin đây tôi đã làm sẵn và để trong hộp pin này để cho gọn nè ừ. bếp này thì nó cũng chỉ có những cái tính năng an toàn thôi khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa bếp này âm thì nó sẽ có hai bếp nấu và một ba bếp nấu và một bếp nướng tiếp theo vị trí số 23 thì đây là dòng bếp ga âm mặt kính full ờ, tràn viền đây mặt kính tràn viền nó ở cái viền này nó sẽ không có cái ờ, ở cái thành ngoài nó không có viền nè ừ, nó tràn ra ngoài hết không có cái viền thì ở bếp phía bên trái này là cái nút này là của chọn bếp ờ, mở và tắt của bếp nướng đây và ở phía dưới này là một pin tôi cũng đã làm một cái đầu chờ để sạc pin ở trong đó tiếp theo ở phía bên ờ, phải này nó sẽ có ờ, nút mở và tắt cho cả ba bếp ở phía bên trên đây là bếp bên phải bếp bên trong và cuối cùng bên đây là bếp bên trái đây các bạn xoay cùng chiều kim đồng hồ sẽ là chọn ở ngọn lửa lớn và ngược lại là lửa nhỏ thì phía ở bên dưới cùng đây nó sẽ là có một cái ốp các bạn nhấn cho nó bung ra thì nó sẽ có tính năng là nướng tự động theo loại thực phẩm và điều chỉnh cái ngọn lửa cho cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm tiếp theo là hẹn giờ nướng qua cái ô tiếp theo nữa đây là cái tính năng nấu nước chế độ hâm và chế độ chọn cái nhiệt độ chiên cho bếp bên trái tiếp theo là chế độ nấu cơm nấu cháo cho bếp bên trong bếp này thì nó cũng sẽ có tính năng là hẹn giờ nấu cho cả ba bếp trái phải và trong và bấm phím cộng trừ này để tăng giảm cái thời gian lên đây là dòng bếp Finite RS31 VWG13 RX3 Tiếp theo vị trí số 24 Cũng là dòng bếp ờ, ga âm Đây là mặt men chống xước Thì bếp này vẫn còn ờ, mới chỉ là dùng lướt qua thôi Đây các bạn thấy có thể nhìn thấy được cái ờ, miệng ống điếu đây Còn rất là đẹp Đây là cái đầu chia lửa của nó đây Hợp kim nhôm nguyên khối bếp này thì chỉ mới à, dùng lướt qua thôi thì nó cũng có chừng những cái tính năng an toàn cơ bản và đây là cái hộp pin của nó đây đây là cái đầu chờ để sạc pin tôi đã gắn sẵn và để trong hộp pin này cho gọn thì bếp này được xuất xưởng vào tháng 8 năm 2019 thì con này à, chỉ à, ra trước con hàng trưng bày này một tháng thôi con hàng trưng bày này là tháng 9 năm 2019 Còn cái con dùng lướt này thì ra trước vào tháng 8 năm 2019 nè Hay mà lì của hoài Để tiếp tục với ờ, video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ quay lại với con bếp chính thì tôi sẽ test con bếp này để giao cho khách bếp hiệu là Paloma model của nó là 330SF thì đây là nội thất của bếp đây thì bếp này tôi cũng đã bọc lưới ờ, chống chuột ở phía bên dưới và cũng sẽ che kín những cái lỗ lớn ở phía sau bếp đây để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện bây giờ thì tôi sẽ đóng nắp lại để thử những cái tính năng của bếp và cũng sẽ cho các bạn xem được cái ờ, ngoại thất của bếp 63 đường số 3 đúng rồi thẳng tới luôn đi thẳng đi thẳng chứ thẳng nhẹ thì đi ra Nguyễn Nhân Linh đầu giờ chợ Đông Mốt Bạch Điền rồi cây quấn luôn đúng rồi không biết anh đứng đó anh nói em không biết được bây giờ cây quấn lần tiền như thế nào anh ra tới chợ Bình Điền đi anh đi ra chợ bình điền đi anh vào được chợ bình điền đi rồi anh gọi rồi anh hướng dẫn nào rồi em ừ, phạm thứ hiểm nó đâu có ngán đâu mà kêu đứng ở xuống nhà máy sao tao biết được thua luôn đây là ngoại thất của bếp đây những lỗ lớn thì tôi cũng đã che lại rồi nè để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện đây là bếp nướng của nó đây vỉ nướng thì được làm bằng inox đây còn rất là đẹp mâm thì sẽ mâm à, sơn trắng men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 lắp vào cái đầu chờ ở bên hông bếp đây các bạn sẽ cắm vô rồi mình sẽ cắm vào ổ điện để sử dụng thay cho pin thì ở hộp pin này nè các bạn có thể không sử dụng nữa nhưng khi cúp điện thì các bạn không được không sử dụng được bếp thì để tránh luôn cái trường hợp đó tôi sẽ tặng kèm thêm một cặp pin theo bếp về này để các bạn sử dụng khi cúp điện thì các bạn có thể gắn trực tiếp cái viên pin hai pin pin đại này nè vào ở hộp pin này rồi mình sử dụng chung cái ờ,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 đây bếp bên trái tôi cũng đã khóa ga sau cái chế độ là nước cạn nồi công tắc đang ở vị trí là mở đây thì đối với dòng bếp này á nó có cái nút 3 giây này đây là cái nút 3 giây để à, tăng cái nhiệt độ của que cảm biến này lên 300 độ này giúp cho ta rang xào những món có nhiệt độ cao thì kéo dài được thêm thời gian nhưng khi nhiệt độ ở đấy nồi á nhiệt độ ở que cảm biến này đạt đến 300 độ thì nó cũng sẽ khóa ga thì ở bên à, shop chúng tôi có gắn thêm một cái loại công tắc rang để cho các bạn à, nấu hoặc là rang những món mà có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị à, tắt lửa nữa thì đối với bếp này á thì tôi cũng đã gắn cái công tắc rang này nè rang tích hợp vào trong cái nút 3 giây này thì khi mà các bạn muốn chọn tính năng đó thì các bạn sẽ đè giữ phím này 3 giây để nó sáng đèn lên đây nó sáng cái đèn lên kèm theo cái tiếng bếp